mình là Trọng Khai đó các bạn video hôm nay mình chia sẻ đến các bạn mình làm món bánh kẹp cuốn mè đen ốc quế ăn với kem thì nguyên liệu của mình gồm có đây là bột năng bột năng này á, là mình sử dụng là 250 gram bột năng và đây là bột gạo thì bột gạo của mình á, sử dụng là 250 gram bột gạo và đây là nước cốt dừa thì mình sử dụng một trái dừa khô và mình nạo ra sau đó mình vắt thành nước đây là 500ml nước cốt dừa khô cho béo bánh và có độ dầu nha các bạn và đây là mè đen mè đen này để à, khi mình pha bột xong mình sẽ cho mè đen này vô để khi mình ăn đó thì mè đen này nó tạo cho mình một cái à, cái cái, cái gì cho nó bùi bùi và nó thơm và đây là ba trứng vịt tươi và 250g đường cát trắng và đây là kem mình đã chuẩn bị à, kem sẵn đây khi mà mình làm bánh kẹp xong bánh kẹp ốc quế xong thì mình sẽ dùng với kem này đầu tiên mình sẽ đánh trứng ra trước nha các bạn mình đánh trứng với đường ra trước thì à, trứng của mình đó có ba trứng nè các bạn ba trứng vịt tươi nha các bạn mình sẽ dùng ba trứng vịt này để mình làm bánh đẹp ốc quế mẹ đen của, à, nha các bạn mình bỏ vô ba trứng vịt và mình đánh trong vòng có khoảng một phút đó các bạn vậy là phần trứng của mình đã xong và tiếp theo mình sẽ à, làm bột nha các bạn mình chọn bột đầu tiên mình cho bột gạo vô trước nha các bạn mình cho bột gạo vô xong rồi mình cho nước cốt dừa vô nè các bạn mình cho vô mình à, nhồi lên 500 ml nước cái chừa mình á nửa lít đó các bạn đổ từ từ vô mình nhồi lên mình cho bột năng vô nè các bạn 250g bột năng tiếp tục mình cho nước cốt dừa vô thêm nữa nha các bạn ăn à, nhồi cho vừa khô thôi nha các bạn các bạn làm nhão đó là mình bỏ trứng vô hay nhão tiếp tục mình chọn hai hỗn hợp lại với nhau các bạn mình chọn bột và trứng với đường lại với nhau nếu như mình chọn hai hỗn hợp lại lại với nhau và mình cảm thấy mình thấy là nó không có khô và nó vừa thì thôi còn nếu mà nó khô á thì các bạn thêm nước vô nữa hoặc là các bạn còn nước cốt dừa các bạn thêm vô tới cái công đoạn này các bạn à, xem video mình cho kỹ nha các bạn và các bạn vậy lên cho nó đều nếu như cái lượng bọt của mình nó đặc á, thì mình thêm nước còn nếu lỏng lỏng thì mình khỏi thêm nước nha các bạn giá mình đổ xuống là nó chảy xuống nhanh tốc độ hơi nhanh chút xíu và cái bột nó cũng vừa thôi chứ nó không có lỏng quá và cũng không có đặc quá như vậy là bột của mình đã xong các bạn rồi mình cho mè vô thêm luôn các bạn đó mình cho mè vô mè đen vô nha các bạn để cho nó thơm nha các bạn mè đang đen vô nếu như các bạn à, muốn có màu xanh thì các bạn có thể thêm lá dứa vô thì nó sẽ ra màu xanh và nó thơm hơn và mình làm cái bánh kẹp này mình làm màu trắng trắng vàng đó các bạn đó như vậy là xong ha cách pha chế bột của mình rất là đơn giản nha các bạn các bạn chỉ cần xem ở giai đoạn này thì các bạn làm được món kẹp như mình nha đặc biệt là những bạn nào mà chưa biết cách về làm bánh kẹp này đó và tiếp theo mà các bạn sẽ à, xem tôi à, nướng số bột lên nha các bạn để mình làm bánh kẹp ốc quế mè đen nha các bạn mình thoa dầu vô khuôn nữa các bạn mình chỉ có thoa cái đầu thôi nha các bạn các bạn à, thoa mặt trên mặt dưới luôn đó mình thoa sơ qua vậy là được rồi đó cho nó nóng một chút xíu rồi à, mình à, đổ bọt vô nè các bạn trước khi mình đổ bọt thì mình quậy thau bọt lên nha các bạn thì à, mình để thời gian đó đường nó lỏng xuống đó mình quậy mè với đường cho nó đều lên rồi mình múc một uh, khoảng nửa giá các bạn nửa giá bột cho vào khuôn nè các bạn mình nướng đều vàng hai mặt nha các bạn các bạn à, thấy bánh nó vàng mình lấy ra nha các bạn rồi mình cuốn lại nè đó cuốn lại thành cái quặng nha các bạn cuốn lại xong rồi mình để à, dằn lại mình lấy cái dao hay gì đó mình dằn lại nha các bạn đó mình dằn lại gì nè rồi mình khi ờ, ăn đó mình để kem vô trong này mình ăn ha tiếp tục mình đổ cái khác nha các bạn mình cũng uh, lấy nửa giá bột và mình đổ vô khuôn nè các bạn đó mình để xuống nó thơm rồi thì mình lấy ra nè các bạn mà thấy cái ờ, bánh vàng rất là đều ha và rất là đẹp mình cuốn lại mình làm cái quặng đó các bạn mình làm như hình ốc vậy đó các bạn mình lấy ra mình cuốn lại nha các bạn các bạn ờ, làm cho lẹ tay các bạn quấn lại nè đó nó hơi nóng nhưng mà mình được cái quặng nha các bạn nãy giờ mình làm cũng được bốn cái đó các bạn như vậy là mình được cái à, bánh kẹp ốc quế này và mình làm mình cuốn là mình cuốn cái hình con cá ra ngoài nha các bạn và các bạn thấy à, bánh của mình á, cái khuôn mình à, làm là cái khuôn của mình á mà nướng bánh này rất là bóng nè các bạn các bạn thấy mình bánh rất là bóng và vàng đều nữa nha các bạn đó. ở bên đây cũng vậy vàng đều luôn nè các bạn nhìn thấy là rất là vàng đều ha và cái khuôn này cũng rất là đều nha các bạn cái nào nó không vàng hết và nó cũng đều nè nếu như các bạn à, sở hữu à, cái khuôn nướng bánh kẹp bọc quế này thì các bạn à, liên lạc đến mình nha và số máy điện thoại là 0972 837 702 hoặc số máy 0949 363 182 nha các bạn hôm nay mình chia sẻ đến các bạn là công thức làm bánh kẹp ốc quế này để à, ăn với kem bánh này rất là dễ làm và cái khuôn này thì nó không dính nha các bạn mình thấy nó rất là tiện là nó nhẹ nó nhẹ hơn cuốn sắt nhiều và bánh nó cũng rất là đẹp lấy ra được các bạn và mình cuốn lại nha các bạn mình cuốn lại thì mình lấy cái cái cái cái, cái dao đó các bạn đồ nặng hơi nặng chút xíu mình dằn lại đừng cho nó bung lên còn nóng hổi luôn nè các bạn thấy là nó vàng rất là đều luôn nè các bạn tuyệt vời quá các bạn và bánh rất là bóng nha đây nếu như các bạn muốn sở hữu cái khuôn này á thì các bạn à, vui lòng liên lạc với mình nha sẽ nướng cho nhiều nha các bạn mình nướng để mình dùng với kem nãy giờ mình nướng cũng rất là nhiều à, bánh nè các bạn đây à, là bánh à, kẹp mè đen ốc quế nha các bạn thì các bạn thấy là nó trong có mè đen nè các bạn và mình làm cái quặng và mọi người thấy ở đây là nó giống hình ốc các bạn ốc quế và mình chuẩn bị kem ở đây nè các bạn đây để mình bỏ vô trong cái quặng này nha các bạn kem bỏ vô bỏ kem vô đây là bánh bánh kẹp mình dùng để mình ăn với kem nha các bạn rất là ngon và mát đó tiếp theo mình bỏ vô thêm là các bạn mình được hai cái